Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính vấp ngã, Nguyễn Xuân Phúc có dám đánh bồi hay không? Tận dụng phương tiện truyền thông đánh cho đối thủ, ngóc đầu không nổi Cũng là món đòn lợi hại trong trò thanh trừng nội bộ Ngoài việc dùng bộ máy tố tham nhũng ở đảng Ông Nguyễn Phú Trọng là một con người dùng bộ máy nhà nước đánh cho đối thủ không còn mảnh giáp Ông công khai không sợ người khác chiếm công cụ đánh lại ông vì ông đã nắm quyền rất chắc Ông Nguyễn Văn Dũng được xem là một cá nhân giỏi ném đá giấu tay. Ông này dùng truyền thông lề trái để phanh phui chuyện thâm cung bí sử của đối thủ. Chàng quan làm báo là một thời gian nổi lên rồi tắt vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chàng chân dung quyền lực cũng nổi lên phanh phui sự thật về bệnh tình ông Nguyễn Văn Thanh sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui khỏi cộng đồng mạng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng một chính khách của Đảng Cộng sản Việt Nam được cho là người giỏi dùng truyền thông lề trái. Khi ông Nguyễn Tân Dũng đã về vườn thì công cụ chính trị ném đá giấu tay như vậy cũng không thấy ai dùng. Nói chung, dùng phương tiện truyền thông để triệt hạ thì vẫn chưa có ai qua mặt được ông Nguyễn Tân Dũng. Ông Nguyễn Xuân Phúc 10 năm sát cánh cùng ông Nguyễn Tân Dũng, trong đó 5 năm làm Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, 5 năm làm Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên xem ra Nguyễn Xuân Phúc không học được gì từ ông Nguyễn Tấn Dũng với chiêu nấp bụi rậm tấn công đối thủ rất lợi hại này. Vào hôm 13 tháng 5, ông Phạm Minh Chính đã bị tung clip chửi thề khi đang chờ đón tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đây có thể là một scandal ngoại giao nếu có phương tiện truyền thông đủ mạnh thổi bùng nó lên. Lời chửi thề này được cộng đồng mạng rất quan tâm. Nếu có trang đủ uy tín như chân dương quyền lực trước đây thổi bùng lên thì chắc chắn uy tín của ông Phạm Minh Chính sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Video ghi lại cuộc nói chuyện ngắn giữa ông Phạm Minh Chính và các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm 13 tháng 5 đã tạo sức ép xã hội khá mạnh, mạnh đến nỗi kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ phải âm thầm rút hình ảnh này xuống. Đây là hình ảnh ngồi cạnh ông Nguyễn Tấn Dũng 10 năm nhưng Nguyễn Xuân Phúc không học được gì. Hiện nay, ông Tô Lâm đã ngã hẳn về phe ông Phạm Minh Chính nếu ông Nguyễn Xuân Phúc có thủ công sẵn công cụ truyền thông sắc bén như ông Nguyễn Tân Dũng trước đây thì chắc chắn đây là cơ hội ngàn vàng để tấn công. Chính trị là thủ đoạn, nếu không tận dụng cơ hội để ra thủ đoạn thì ông Phúc sẽ thua, ông chính là phải. Cuộc nói chuyện giữa ông Phạm Minh Chính với các quan chức khác bao gồm ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Quốc phòng Phạm Hoài Nam và một số người khác diễn ra và trước cuộc gặp giữa đoàn Việt Nam với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Antonio Blink và được nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ thu lại toàn bộ và phát trực tiếp trên kênh YouTube của bộ này. Đáng chú ý, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đề cập đến cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump là ông Matthew Pottinger đã gọi ông này là thẳng. Đây là hành động phản ngoại giao trái phép lịch sự tối thiểu của một con người. Cơ hội này cũng đủ công cụ tấn công thì có thể ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ đưa Phạm Minh Chính và Tô Lâm vào thế bị động và chiếu tướng. Trên trang tweet, cựu nhà báo BBC by Bill Hayton thì viết rằng Thật là quá xấu hổ cho đoàn Việt Nam đến mức Bộ Ngoại giao Mỹ dường như đã phải gỡ đoạn video đó xuống. Đây không phải là lần đầu tiên thế giới và các viên chức lãnh đạo của chính phủ Việt Nam gặp phải những chuyện gây chú ý về mặt ngoại giao khi đi công tác ở nước ngoài. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc phải chăng đã quá hiền lành thì làm sao đấu lại với ông Phạm Minh Chính cho được. Vào hồi tháng 10 năm ngoái, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Anh cũng đã đến ăn thịt bò rất vàng tại quán ăn nổi tiếng của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Zitbe. Bữa ăn được nói là có giá trung bình tới khoảng 1.975 đô la. Điều đáng nói là ông Tô Lâm đi ăn bữa ăn đắt đỏ trong khi ở Việt Nam đang có đại dịch Covid-19 và nhiều người dân đã bị phong tỏa hàng tháng trời, không có công an việc làm, không có thu nhập. Bữa ăn này của ông Bộ trưởng Bộ Quan Tô Lâm đã khiến báo chí quốc tế chú ý và gọi món bò mà ông Tô Lâm ăn đó là bò cộng sản. Với một lực lượng hay làm việc xấu hổ như vậy, không tận dụng cơ hội để đánh bồi đối thủ thì có thể nói ông Nguyễn Xuân Phúc thua Phạm Minh Chính là vậy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đi Mỹ về, binh đoàn của Phạm Minh Chính sẽ thách thức sức mạnh ông Nguyễn Phú Trọng ra sao? Ông Phạm Minh Chính dẫn đầu phái đoàn hùng hậu đến Hoa Kỳ, trong đó có nhiều tên tuổi không liên quan gì đến những cuộc đàm phán song phương. Cụ thể là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tháp tùng Phạm Minh Chính để chứng tỏ ông đã về phe chính, chứ chuyến đi này không có ý nghĩa gì cả. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Phạm Minh Chính đã kéo theo một binh đoàn đông như quân Nguyên sang Mỹ. Đây hầu hết là quân tướng trong tay Phạm Minh Chính hiện nay. Nhìn những danh sách này mới thấy rằng lực lượng phe Phạm Minh Chính mạnh như thế nào. Với vị trí hữu danh vô thực như ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì không phải là đối thủ của ông Chính nữa. Vương Đình Huệ thì đang là Chủ tịch Quốc hội cũng vô thực hữu danh chứ không có thực lực. Hiện nay quân hùng tướng mạnh có thể so kè với lực lượng của ông Phạm Minh Chính thì chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Tuy nhiên, lực lượng của ông Nguyễn Phú Trọng xem ra khó mà duy trì sự hùng mạnh vốn có như trước đây được nữa, vì ông Trọng thì đã già, dường như sắp phải rời ghế. Và danh sách những người tháp tùng ông Phạm Minh Chính trong chuyến đi Mỹ có Thứ nhất là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm Thứ hai là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn Thứ ba là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn Thứ tư là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng. Thứ năm là Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Thứ sáu là Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Thứ bảy là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Thứ tám là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Thứ chín là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan. Thứ 10 là Bộ trưởng Bộ Học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. 11 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, 12 là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam và Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng. Trong đoàn 12 tùy tùng này chỉ có vài người là có trách nhiệm phải đi, còn lại chỉ là chứng tỏ họ có thực sự cho phe phái nào mà thôi. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đến Mỹ với đoàn tùy tùng rất đông. Đáng kể trong đó có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, người trước đây là kẻ tận tụy giúp ông Nguyễn Phú Trọng đánh những vụ án lớn nhưng giờ lại thân mật với Phạm Minh Chính. Tô Lâm đổi chủ xem như một thiệt thòi cho Nguyễn Phú Trọng vào thời gian tới. Và trước đây, trong tay của Nguyễn Phú Trọng có Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Tuy nhiên lần này thì không thấy Phan Văn Giang tỏ thái độ gì và xem ra ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn nắm trong tay quân đội. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là hai thanh gươm của chế độ. Vào tứ trụ Ai nắm được hai bộ này thì xem như là quyền lực tuyệt đối. Cũng xem ra quyền lực của Nguyễn Phú Trọng vốn có từ bao nhiêu năm nay đã yếu đi rất nhiều, chứ không còn được như trước nữa. Sau Hội nghị Trung ương 5, cũng xem ra ông Phạm Minh Chính là người đã chiến thắng chứ không phải ai khác. Tuy là ghế vẫn như cũ, nhưng thế lực của ông Chính được củng cố để chuẩn bị cho đại hội đảng nhiệm kỳ tiếp theo. Và với thế lực như hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc không còn cơ hội để leo cao nữa. Ông Phúc chỉ có thể ôm chiếc ghế hữu danh vô thực mà ông đang có hiện nay cho đến hết nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh Tô Lâm là kẻ vô dụng trong chuyến công du nhưng là hữu dụng với ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính là thế lực đang lên, ông Nguyễn Phú Trọng là thế lực đã giả cỗi. Rồi đây những người thức thời sẽ lần lượt rời bỏ ông Nguyễn Phú Trọng để sang đầu quân cho phe Phạm Minh Chính. Có thể nói không lâu nữa thế lực Phạm Minh Chính thách thức tất cả kể cả thách thức ông Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm là con người thức thời, một khi Tô Lâm đã ngả về đâu thì nhiều người sẽ chạy theo. Nắm được Tô Lâm, Phạm Minh Chính đang có rất nhiều lợi thế, và về với Phạm Minh Chính, Tô Lâm cũng có nhiều cơ hội hơn là thay vì cứ bám một ông già đã 78 tuổi thì trước sau gì cũng sẽ về hưu theo ông ta. Thay vì bám lấy ông già, Tô Lâm đổi chủ sang Phạm Minh Chính là có cơ hội hơn rất nhiều. Biết đâu sau 3 năm nữa Tô Lâm lại vào được tứ trụ như Trần Đại Quang đã từng đạt được cơ hội đó.